Xin chào các bạn à, đã quay trở lại với kênh à, Thành Gióng TV à, hôm nay thì à, mình à, sẽ thỏa theo các cái lời đề nghị của các bạn à, trên kênh Thành Gióng TV đó là hãy hướng dẫn chỉ đường để tìm nhà bà à, Tân Vlog đây thì à, các bạn nhìn trên màn hình đây là cái báo của à, Bắc Giang à, cái ngày mà hôm mình đến thì họ đến họ phỏng vấn bà và họ có cung cấp địa chỉ ở đây thì các bạn có thể xem ở trên đây đây là cái đường link Đấy, đường link này thì mình sẽ ừ, chia sẻ lên trên à, Facebook cá nhân của mình à, Nguyễn Văn Hưng để cho các bạn có thể là à, xem được cái địa chỉ của hoặc là mình sẽ à, có cả cái bài viết này luôn cho vào cái địa chỉ của của cái uh, clip mà mà mình đăng ok các bạn thông cảm một chút thì mình hơi bị đau miệng đang bị nhiệt rồi mình sẽ để cái đường link này ở à, mình sẽ để cái đường link này ở dưới cái à, clip này để cho các bạn có thể kích vào các bạn lấy địa chỉ nhé <coughs> ok được rồi Đấy, lát nữa thì mình sẽ à, đăng YouTube lên cái kênh thanh Dòng TV này Đấy, sau đó thì mình sẽ để đường link ở dưới đây là cái cảnh mà mình nhà đến thăm ờ, ờ, nhà bà Tân Vlog này Đấy, thì mọi người có thể xem cái ảnh đây Đấy, thì à, vừa mình có chụp ảnh với bà và quay thì à, phỏng vấn bà thì bà sẽ bà nói là bà không muốn quay phỏng vấn thì à, giờ là mình sẽ à, quay lại công thần thánh không cần thấy nhà Hưng Vlog và bà tên Vlog này Ký đéo đâu Không đây là xin chữ ký vào cái nón của bà nhé. rất là nhiệt tình và đồng hộ ghi ghi ghi ghi vào thôi ok giờ thì mình sẽ ờ, hướng dẫn cho các bạn cái ờ, đây là kênh tình sóng TV của mình nhé. Đây có rất là nhiều fan rất là nhiều bạn ờ, làm YouTube đến đây để học hỏi kinh nghiệm và cũng có những người là đến để chơi. Hưng <laughs> rất là ngại nhé các bạn. Nó sẽ có cái hướng dẫn trên Google Maps nhé. Đây cho các bạn xem cái cổng này. Đây cổng thần thánh mà bạn Hưng bạn ấy hay quay này vườn rau này. Rồi các bạn đã kích vào đây là sẽ ra cái hương mát Ok thì bây giờ là anh em mình à, sẽ ở lại đây để à, tham dự một cái à, clip clip mà bà Tân sẽ làm đó là quả dưa hấu khổng lồ à, ăn món ăn dưa hấu khổng lồ nhé Ok xin mời các bạn à, theo dõi chờ theo dõi nhé nhà mình Đấy, thì à, sẽ các bạn chỉ cần nhập cái địa chỉ đường đi của sẽ đến đây Cháu ơi, đến đây, đến gần 60 nồi bánh trưng rồi, chưa bao giờ bà làm mà cốc dưa hấu dầm siêu to khổng lồ như ngày hôm nay các cháu ở đây. Xin chào tất cả các cháu đã quay. Đấy thì à, như vậy thì các bạn chỉ cần search cái địa chỉ lên xã Mỹ Thái này Đấy, lên Google là sẽ ra đến xã Mỹ Thái thì các bạn hỏi bất kỳ ai cũng biết đến Ba Tân Vlog nhé các bạn không phải lo đây đó thì uh, các bạn sẽ nhập cái địa chỉ đường đi của các bạn là các bạn từ đâu đến bây giờ mình sẽ nhập cái địa chỉ của mình Đấy. nhà mình là ở uh, xóm sắn đây xóm sắn Trung Hoa Trường Mỹ Hà Nội đây Đấy và đến xã Mỹ Thái đây được rồi, ok thì bây giờ là đã có đường đi đây các bạn có nhìn thấy không đó các bạn đang ở đâu các bạn nhập cái địa chỉ của bạn vào sau đó thì ghi là xã Mỹ Thái Lạng Giang Bắc Giang thì nó sẽ ra Đấy, cứ đến xã Mỹ Thái này thì các bạn hỏi địa chỉ nhà bà Tân Vlog là ai người ta cũng biết nhé các bạn nhé chỉ cần đến xã Mỹ Thái này thôi đó Đấy, hành trình mình đi là cả đi cả về là 200 cây số các bạn không phải lo Đấy, các bạn có thể à, à, lát nữa mình sẽ gửi cái đường link bài báo này xuống cái clip này để các bạn có thể tiện à, theo dõi tìm à, địa chỉ nhà bà Tân Vlog ok thì à, mình sẽ dừng cái clip ở đây để à, à, các bạn nếu mà thấy hữu ích thì hãy à, like uh, comment và chia sẻ chia sẻ chia sẻ chia sẻ chia sẻ chia sẻ chia sẻ chia sẻ chia sẻ chia sẻ chia sẻ chia sẻ chia sẻ mạnh tay ok